đất nước Việt Nam tươi đẹp ngàn đời trắng rừng hoa ban ở miền biên giới bông điên điên vàng trong mùa nước nội, đất phương Nam quyến rũ lòng người Tây Nguyên xanh vang tiếng cồng chiêng trường sa thiêng liêng trong trái tim người Việt ôi miền Trung mãi còn tha thiết khúc dân ca lưu luyến ân tình công đoàn giáo viên với nhiệt huyết của mình quý thầy cô bao lần bước tới những ngôi nhà nơi vùng sâu biên giới chắp cánh ước mơ nâng bước tới chùa nôi công đoàn chúng tôi kết nối lòng mình công đoàn giáo viên truyền lửa niềm tin đến thầy cô học sinh và xã hội đất nước Việt Nam tươi đẹp ngàn đời trắng rừng hoa ban ở miền biên giới bông điên điên vàng trong mùa nước nổi đất phương Nam quyến rũ lòng người Tây Nguyên xanh vang tiếng cồng chiêng Trường Sa thiêng liêng trong trái tim người Việt Ôi miền Trung mãi còn tha thiết khúc dân ca lưu luyến ân tình công đoàn giáo viên với nhiệt thuyết của mình quý thầy cô bao lần bước tới những ngôi nhà nơi vùng sâu biên giới chắp cánh ước mơ đoàn giáo viên truyền lửa niềm tin đến thầy cô học sinh và xã hội con nấm nôi công đoàn chúng tôi kết nối lòng mình công đoàn giáo viên truyền lửa niềm tin đến thầy cô học sinh và xã hội dù giang sơn biết bao lần thay đổi nghề giáo chúng tôi